duyên là duyên đi sớm sớm về chưa biết chưa mặt lòng người còn khơi hồi hư lá hồi con duyên là duyên ngồi gông gông cây thông hết đi duyên là duyên ngồi gông gông cây hồng là hồng hái hoa cố yêu nhau sáng trời cửa trời nhà cho thầy là thầy mẹ biết để đuốc hoa đuốc hoa đứng ngày 的。 duyên là duyên đi sớm sớm về chưa khi chưa mặc lòng tình à tình tình tình tình tình à hội à hư hội hư là hư